màu lên này anh em bộ rất là to màu lân Úi dồi màu lân kìa anh em Ok màu nha anh em xoắn đấy nhỉ này. rộng như miền luôn anh em đấy clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em màu lân bộ rất là to khủng Năm nay được con này là màu đẹp nhất anh em ạ dọn dạ, lân tê luôn anh em ạ còn máy về là chết ngay đứng quay video anh em ạ mỏi chân quá bộ dài cho anh em dài chim đầu đàn đấy đây cả đàn đang ờ, nháo nhào này đấy cả đàn trên đầu mình nha anh em đừng đi đừng có mà đi mẹ ơi sao bên trái này mới đánh máy đâu nhỉ nó không về nhỉ đừng quay video mỏi quá anh ạ à.

Ok nha anh em, mũi rồi tuyệt vời quá Clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Ôi em Màu lần đã về đội nhá Ôi trời ơi, quá là tuyệt vời Em ngồi à, thực chiến của Hoàng Văn Quảng lại đưa em nó về đội Wow Cả một năm nay mới đây bấy được một con màu đẹp như vậy anh em ạ Một năm năm nay mới lấy được một con màu lân như thế này anh em ạ Rồi, cảm ơn thực chiến nha cảm ơn em mồi thực chiến nha wow. yeah. ui rồi bảo lân màu đây anh em màu lên ok này lông bổi dụng tả tơi luôn Đang check in hai kiểu nhỉ ok màu lân năm mấy mấy mấy bấy được con này là đẹp nhất đấy à trứng khá già ok nha anh em Bye. Ờ, thực chiến lại ờ, ghi một bàn rất là đẹp màu lân cho anh em xem mồi thực chiến của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn Về nha